xin chào uh, tất cả các bạn rất vui được gặp lại các bạn như thường lệ tôi uh, xin tự giới thiệu tôi là Nam giáo viên dạy lái xe dạy bổ túc tay lái chuyên nghiệp và hôm nay tôi có một cái buổi bổ túc tay lái xe số tự động uh, đường trường uh, cho bạn uh, Nguyễn Trần Quang uh, đến từ quận 12 và các bạn thấy trên ghế lái đây là bạn Nguyễn Trần Quang đến từ uh, từ quận 12 hôm nay bạn Nguyễn Trần Quang như vậy là học bổ túc tài lái xe số tự động à, đường trường và đây là <coughs> buổi học thứ ba trong à, khóa học đầu tiên à, của bạn Trần Quang và như vậy là ờ, các bạn ờ, qua màn ảnh nhỏ thì các bạn là thấy là hiện nay là chúng tôi ờ, đang đi trên đường thoát ra đường thoát ra vừa thoát ra khỏi cao tốc nhé và đường là các bạn qua màn ảnh nhỏ thấy là đường là rất nhiều xe xe ô tô tải lớn xe ô tô nhỏ xe bốn bánh xe du lịch xe hai bánh rất nhiều tuy nhiên trên ghế lái thì bạn Nguyễn Trần Quang hiện nay là đang có một cái tác phong là rất uh, tự tin uh, thoải mái à, bởi vì như vậy là bạn Nguyễn Trần Quang đã theo học cái khóa bổ túc tay lái với thầy Nam là 10 tiếng và hôm nay là những cái tiếng à, những cái giờ học cuối cùng và để đạt được cái kết quả này thì bạn Nguyễn Trần Quang đã rất chi là cố gắng à, miệt mài à, luyện tập rồi hết đèn đỏ rồi chúng ta chuẩn bị đi ở đây là cho phép là 60 km trên giờ và lưu ý là xe của chúng ta là được chạy cả hai lane này nhé lên bên trái lên bên phải còn lên ờ, phía ngoài bên ờ, phía ngoài cái nét ờ, sơn màu trắng liền nét đó là nét dành cho xe hai bánh xe ba bánh các loại xe thô sơ giờ là chúng ta đang à, hướng ra quốc lộ 1A và có một cái điều rất đặc biệt đó là hôm nay là bạn Nguyễn Trần Quang là đi học và bổ túc tay lề lái để như vậy là đúng ngày mai <laughs> là chở ông già vợ về quê đấy cho nên là một cái, một cái khóa học là hết sức là ý nghĩa đấy. và cho đến bây giờ thì như vậy là cái năng lực của bạn Nguyễn Trần Quang là à, rất tốt đấy. À, đi à, đường dài đường trường cái đèn vàng à, nhấp nháy này là chúng ta được phép đi nhưng mà nhớ là quan sát à, kỹ à, đi chậm quan sát kỹ bảo đảm an toàn còn cái đèn vàng mà gắn liền với cái đèn đỏ thì là chúng ta phải dừng lại cũng là chúng ta dừng giống như đèn đỏ cái xe phía trước mà họ để cái xe nhan như vậy có nghĩa là họ nha, đã rẽ về hướng bên phải đấy cho nên là khi cái xe nhan của họ đến bên phải thì chúng ta là lách lách lách lách sang bên trái một chút để đi độ cong cho nên là giảm ga giảm ga tức là giảm tốc độ lại đấy rất tốt và trước mặt chúng ta sẽ là, quốc lộ 1A khi ra quốc lộ 1A thì ta sẽ thực hiện cái thao tác là nhập làn nhé. Đây, và khi nhập làn thì nhớ là nhập từng làn một Đấy, xi nhan trái đi lên cầu Đấy. rồi tắt xi nhan Đấy, rất tốt Đấy. ở trên cái cầu mà có cái nét ờ, đứt này thì chúng ta có thể chuyển làn được chẳng hạn như phía trước chúng ta có cái xe tải nặng họ đang chạy rất chậm và chúng ta có thể là chuyển làn rồi chuyển rất tốt sau đó khi mà chúng ta và chuyển làn xong xe chạy thẳng theo đúng cái làn đường phần đường thì chúng ta tắt xi nhan các bạn như vậy là buổi tường thuật uh, ờ, trực tiếp học bổ túc uh, lái xe số tự động uh, ờ, đường trường khu vực thành phố Hồ Chí Minh của bạn uh, Nguyễn Trần Quang đến đây là kết thúc cảm ơn uh, các bạn đã quan tâm uh, theo dõi và cũng mong các bạn uh, ủng hộ uh, bằng cách là đăng ký kênh like uh, comment và chia sẻ cho các bạn khác uh, cùng xem đồng thời thầy Nam chúc bạn à, Nguyễn Trần Quang tiếp tục à, lái xe à, an toàn trong suốt cái chặng đường sắp tới của mình bye bye